thương tình thương yêu trong tận lẽ ngày đi có bao sự đời mà mong quanh vòng quanh chúng tôi bên nhau sẽ sẽ nơi rồi à, chú đi baby